tảng sông một cõi lòng băng giá, một thoáng buồn mây vẫn nhớ bằng phân không biết xuân về lúc nào trong có tình thân thương câu hò câu hát nghe giạt dao quê hương tình nồng bóng vu vơ chân lạc loài dần bước cạn bằng khói thuốc vang xa nhau mà lòng mình không thiếu tình cách mấy ai không rời lệ cho mình kết lời hẹn ước cớ sao trời cho tình yêu rồi ngăn cách mấy ai không rơi lệ sầu tình vừa nồng thì vừa được tin sống thương duyên chiều xưa theo mối tình Nay không em vườn hoang buồn sơ sát Nghĩa trang lạnh lùng Nay là vườn kỷ niệm ngày ta mới quen Đây công viên chiều xưa theo mối tình Nay không em vườn hoang buồn sơ sát Nghĩa trang lạnh lùng lại vô tình đến bây giờ nhận ra hai đứa không còn nhau cuộc sống luôn vội vã với bao nghiệt ngã số cuốn ta miệt mài một bước chân triệt ngã đã trôi thật dài lạc mất nhau ngày mai còn mãi khung trời đó mình gặp nhau lúc đầu ngày tháng thơ mộng đó cùng niềm vui nỗi sầu sẽ ghi lại biết bao điều để nhớ một thời ta đã yêu tên người gọi mãi trong đêm buồn để lại bao nuối tiếc ghi khắc tên người gọi mãi trong đêm đợi bóng chung đôi mà hoa chia phôi sương lạnh chiều đời mà nay đâu ngờ biệt ly em chớ buồn làm chi thôi anh hãy về đi anh chớ sầu bi bởi tình còn mang chia ly xưa khi mới gặp em yêu em yêu thật đậm đà nào hãy duyên tình dở dáng trách em sao quá phù phàng chia nhau nụ cười câu thủy chung lứa đôi thề công đôi người thôi anh nhắm làm chi anh hãy về đi hết rồi còn chị đâu anh nay mỗi đứa một nơi em đang vui cạnh một người còn tôi đêm dài lẽ lói viết lên câu hát thiệt thòi gặp nhau mai sau nên nghĩa vợ chồng mà nay đâu ngờ biệt lý em chớ buồn làm chi thôi anh hãy về đi anh chớ sầu bi bởi tình còn mang chia ly xưa khi mới gặp em yêu em yêu thật đậm đà nào hãy duyên tình dở dáng trách em sao quá phù phàng ta chung nhau một lối ta chia nhau nụ cười câu thủy chung lứa đôi thề công đôi ngôi thôi anh nhắm làm chi anh hãy về đi hết rồi còn chị đâu anh nay mỗi đứa một nơi em đang vui cạnh một người còn tôi đêm dài lẻ loi viết lên câu hát thiệt thòi nay mỗi đứa một nơi em đang vui cạnh một người còn tôi đêm dài lẽ lói viết lên câu hát thiệt thòi